lấy chồng phải cháu chồng lúc truyền nó cháu lại thì mình mới đầu thì gặp thì cũng chắc là cũng sợ lắm dạ điều kiện gia đình phải bỏ con cho cho mẹ chồng này nó đi làm thì mình về con mình nó không theo mình đâu mẹ dưới đây ẩm con con ấm cho à, chương trình mẹ chồng nàng dâu rất là vui đón tiếp bà đến đây tham dự chương trình và đón tiếp chị nha vâng ạ bây giờ xin mời bà giới thiệu về mình ạ à. tên tôi là hồ thị lan tôi năm nay là 101 Trời ơi, 101 tuổi Con tôi thì chín đứa năm con dâu, bốn con dâu ở Hà Nội Ở đây có một con dâu, hai cô con gái Bà là ở đâu bà? Quê Đức Nhân, Hà Tĩnh Hà dạ. Tĩnh Vừa. Vâng. dạ. vào trong này ở với con út ở 30 năm Xin chào à, anh Quyền Linh, dạ. xin chào Lê Lộc Dạ chào cô ạ à. Mình là Nguyễn Thị Hoan, năm nay 51 tuổi Rồi chị làm dâu bà bao nhiêu năm rồi? Em làm dâu 27 năm 27 năm làm dâu Cô có mấy người con rồi cô hả? Mình có hai Dạ Bà có nhớ bà bao nhiêu ờ, người cháu không? Cháu của tôi là 31 người 34 cháu <gasps> Là nội ngoại luôn hả bà? Cả nội và ngoại Còn cách của tôi là 57 đứa Trời ơi <laughs> Trời ơi Mà chút thì ba nữa Dạ à, lúc bà gặp con dâu này nè bà có ấn tượng với cô con dâu này như thế nào không bà khi tôi gặp nó thì tôi nên tôi có chế nó là bé quá có ba mươi mấy ký à, à. <laughs> tôi cứ nghĩ trong người tôi nói không biết nó bé vậy rồi nó có sinh được cháu hay không dạ con nghe nói lúc trước bà đi lại khỏe mạnh lắm tôi vẫn dạ. đi lại bình thường giờ tôi gần 3 năm tôi đi lại không được tôi gầy ngang đây là do bà bà bà ngã hả bà hả tôi ngã là tôi gầy ngang đây rồi đi lại không được giờ đi đâu là con nó bể cô có nhớ cái lần đầu tiên khi mà cô gặp bà như thế nào không cô có ấn tượng điều gì không cô thì mình mới đầu thì gặp thì cũng chắc là cũng sợ lắm dạ nhưng mà xong thì cũng chẳng biết là không sợ từ lúc nào cũng không biết nữa rồi khi mà cô về làm dâu á cô là cô ừ. lúc cô bao nhiêu tuổi cô hả lúc đấy là mình cũng 24 rồi 23, 24 cô về cô có bỡ ngỡ hay cô lo lắng điều gì không không tại vì là lúc đấy là mình đi làm nên là mình cũng không không nghĩ là gì cả năm trước năm sau thì có bé rồi bà thì cứ trông cháu vậy thôi để đi làm thì 4 giờ sáng phải đi rồi đến 10 giờ đêm mới về cô này đâu có làm dâu đâu bà hả <laughs> thì mình ngày thì nó đi vặn với tuổi nó ở nhà về con mẹ con vâng là cháu bà cũng tự lo luôn vâng cho đúng ra thì khi đấy thì mẹ con cũng cực con thì Bên ngày thì đi làm nhà nước Dạ Tối về chạy xe ôm Thì ba cháu ở nhà mình 11, 12 giờ đêm con nó mới về Coi như có con dâu thì cũng không lo gì được cho bà hết <laughs> Thậm chí bà còn lo ngược lại nữa hả? <laughs> thì vì nó đi làm Đi làm Trời Vậy ơi. rồi cái thời gian nào mà để cô tiếp xúc rồi chia sẻ tâm sự với bà được cô hả? Thật sự là lúc đó thì chúng tôi vất vả lắm yeah. Dạ. nên là chỉ biết đi làm thôi một tháng thì được nghỉ qua hai bữa thôi con nó chẳng thèm lúc đó chị là có mấy mấy đứa con một ạ à. một thôi dạ. rồi nhà để cho bà chăm sóc cứ sáng đi làm rồi tối về như vậy rồi à, khi mà sinh cháu đầu tiên đó phải đi làm như thế sinh rồi bà có lo thật gì sự là bà cũng không cần nhận gì chúng tôi cả mẹ cũng biết là chúng tôi thiếu thốn vật chất là không có cái gì cả chúng tôi quen nhau 7 năm đến năm thứ 8 thì chúng tôi cưới nhau bố mẹ bên tôi cũng già rồi cũng không có gì cả mẹ bên này thì cũng thế thôi thế là hai đứa thì tự tự sinh mẹ vào trong này ở với chúng tôi thì nói chung là mẹ cũng vất vả vì con cháu vậy đó cho nên là tôi đi làm thì nhiều khi thì cũng không phải là mình làm hết thời gian là như thế nửa ngày thì làm ở trong trung tâm phòng chống ma túy thì còn nửa ngày thì ra thì làm việc phụ ở bên ngoài thì là đến 10 giờ mới về lúc đó là bà 80 tuổi rồi đó bà vẫn chăm cháu vẫn lo cho con dâu ừ, thời gian đó thì là mẹ tôi rất khỏe nên là mới no được cho cháu lớn 5 năm sau thì tôi sanh cháu nhỏ thì là ở nhà buôn bán về hè thôi tôi cũng thấy hiếm có những người mẹ như vậy bà thấy bà hợp với con dâu như thế nào vì mẹ con hợp nhau mới ở được với nhau ba gần 30 năm dạ thì hợp nó... vấn đề gì bà bà là người à, hà tĩnh còn chị là người ở đâu em ở vĩnh phúc ạ vĩnh phúc vậy thì nó khác vùng miền như thế về ẩm thực về ăn uống về phong cách này kia đó chị dạ thật sự ra mà nói là lúc đầu tiên ấy em chẳng biết nấu nướng gì cả không nấu nướng gì hết dạ vâng tại vì là lúc ở nhà đi học á, thì một buổi đi học một buổi đi làm đồng cũng không có được nấu nướng gì cả chỉ có ai ở nhà thì là người đó nấu nướng hết em về với mẹ thì lúc đấy em mới bắt đầu lúc về đó con dâu không biết nấu nướng gì rồi ai nấu cho bà tự tôi nấu tự bà nấu luôn vâng tự tôi nấu cho vợ chồng anh đi làm nó đi làm thì ở nhà tôi ở nhà một mình sau này có cháu thì ba cháu ở nhà từ ba nuôi cháu từ ba nấu nướng ăn uống bà lo hết luôn vâng con dâu nó đi làm nhà nước Em thì đi làm từ 4 giờ sáng dạ. đến 10 giờ mới đêm mới về. Dạ. Nói chúng nó cái đâu thì nó về thì nó cũng không hợp. Nhưng mà sau này rồi nó quen rồi nó cũng hợp anh. Với lại toàn là bà nấu không mà. Tối nấu thôi. Nó sáng mai thì nó đạp xe đạp đi, tối đạp xe đạp về. Ba cháu ở nhà nuôi nướng nhau, cho cháu anh này nấu cho cháu anh. Bà thấy có những điều gì mà bà chưa hợp với con dâu của mình? Thì nói cho đụng ra thì cái đầu thì mẹ cũng sai con cũng sai nhưng mà mẹ con nói nhau vài câu vậy rồi thôi à rồi bỏ qua mình thì khác cái tính của nó thì khác ăn uống thì nó cũng hợp mình mình cũng vừa ý nhưng mà sau này nói với nó là người ta hay nói lấy chồng phải theo chồng cái thuyền thì theo lại lại thì theo chồng gia đình nhà chồng ăn cái gì thì mình ăn cái này chứ mình đừng có đừng có làm như vậy làm như vậy người ăn người không nó khó chịu lắm dạ cô có nhớ là mình với bà hợp nhau hay là không hợp nhau điểm gì không cô mình thì không không không có phải là không hợp mẹ ở cái gì cả dạ. chỉ có mỗi cái là nhớ mãi cái chuyện mà lúc mà lúc mẹ bệnh đi bệnh viện thì mình về đang làm thì người ta kêu thì về về thì con mình nó không theo mình đâu mẹ dưới đây ẩm con con muốn đâu người người ở bên sọn thì nó theo nói đá thì nó cũng cực nó cũng có muốn bỏ con thì chạy vậy đâu nó muốn ở nhà với con nhưng mà điều kiện gia đình cho nên là nó phải bỏ con cho, cho mẹ chồng này nó đi làm giờ thì giàu hơn người ta thì không có mà đòi những mọi khi là đi cũng không có nói chung bà là một người rất là thông cảm cho con dâu thương con dâu sẵn sàng bỏ qua như nãy bà nói đó là đôi khi nó làm không vừa lòng mình mình cũng buồn nó nó cũng buồn mình nhưng mà mẹ con nói với nhau là sẽ hiểu thôi bà hả vâng có bao giờ con dâu tổ chức sinh nhật cho bà chưa có rồi có rồi hả vâng vợ chồng nó không có ờ. tổ chức cho bà nãy giờ con điều con bất ngờ và con thấy vui nhất là bà 101 tuổi và bà rất là minh mẫn ờ. bà kể từ cái giai đoạn đầu tiên khi mà gặp cô cho đến bây giờ luôn bà rất nhớ bà bí quyết sao mà đến trăm lẻ một tuổi vẫn minh mẫn vẫn khỏe như thế bà bạn muốn là ăn bình thường hay là có một chế độ ăn uống nó ờ, không bà nhà em thì ăn rất ít buổi xế thì ăn trái cây đó bạn có tập thể dục gì không <laughs> dạ không không có luôn dạ nhưng mà tối khi đấy là tôi làm khỏe bà làm khỏe hả người lắm là người tôi khỏe dạ giờ bạn coi có coi tivi thường không giờ vẫn coi tivi bình thường và dạ. em tự coi tự bật từ từ tắt. tôi bấm tivi từ từ tôi coi tự coi tivi luôn tự chuyển kênh luôn bà có coi mẹ chồng nàng dâu không có <laughs> hay không bà <laughs> coi được <laughs> ngoài ra bà còn coi phim gì nữa không thích cái phim gì tôi coi phim này à. giờ chỉ gọi là hai ba năm nay là không làm được gì cả không ờ, không lấy được ảnh tại vì bà ngã thôi là con dâu nó lấy cho bây giờ nó bình phục ờ, đỡ chưa bà giờ thì nó bình phục nhưng mà có cái đi không được dạ thứ hai nữa là đụng trời là nó nhức dạ đau trong người chắc là tuổi lớn rồi thì xương khớp nó cũng nhức bà nhà em thì té như vậy được một tháng thì là uống thuốc xong một sau một tháng thì đi khám bác sĩ thì nói là liền rồi chung là bà rất là kiên định ở chỗ đó uống thuốc thì hàng ngày luôn bà nhắc nhở mình lấy thuốc chứ còn thật sự ra mà nói em hay nặng chín thậm chí mình chưa ăn cũng bảo là ăn rồi nhiều khi chị còn quên nữa nói chị em là quên đấy. mà bà nhắc vâng bà nhớ từng ly vậy luôn vâng nói chung là nhiều bữa là tối đến là em quên cho mẹ ăn xong rồi này mình làm việc gì đó xong đánh khuya đánh răng đi ngủ luôn thế sáng ngày bà bảo là ấy tối hôm qua không ăn đấy sáng nay lại nhịn đi mà con ăn mà mà mẹ ăn lúc nào sau kia là bà nói dạ bà như em té thì xuống bác sĩ nói là bây giờ bác sĩ không có can thiệp được tại tuổi của bà quá lớn rồi quá cao rồi cho bà uống thuốc thế thôi thế xong rồi đi ra miền trung á lấy thuốc ở ngoài miền trung vào dạ vâng thì là lấy thuốc cho bà uống một tháng sau đi khám bà thì thấy là liền luôn ừ, liền luôn vâng quá tốt luôn mà bà còn nhớ từng ly từng tí uống thuốc giờ ngày uống thuốc là hay lắm rồi nhớ có nghĩa là sáng ngày là nhiều khi em quên có nghĩa là mình quên cái lấy không có lấy cái viên đó bảo nói là còn thiếu một viên viên à. gì đó Ôi. hôm nay con trai của bà có viết lá thư này quy linh đọc cho bà nghe nha bà nghe rất rõ đúng không chị dạ, hả bà em chỉ nói thầm cũng nghe được <laughs> con đọc cho bà nghe nha ừ. gửi chương trình mẹ chồng nàng dâu gửi mẹ và gửi vợ hôm nay cũng có dịp mẹ và vợ cùng tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu nên con cũng gửi vài lời đến mẹ của con con không phải là người hay nói những lời hoa mỹ cũng không hay thể hiện tình cảm với mẹ nhiều nhưng con cũng chỉ mong mẹ hiểu một điều nhìn cảnh mẹ và vợ có những lúc thủ thủy tâm sự với nhau khiến con thực sự xúc động và đôi khi con còn cảm thấy có sự thân thiết hơn cả con gái của mẹ nữa con là con trai con không nề hà chuyện chăm mẹ nhưng con có thể làm tốt việc đó cũng nhờ có vợ của con cùng bên cạnh để chăm sóc mẹ con hay ăn to nói lớn ăn nói bộc trực nên đôi khi có thể làm mẹ buồn lòng con cũng mong mẹ bỏ qua cho con những lúc như vậy mẹ nhé gửi vợ anh là người thẳng thắn khô khan nên mấy chục năm qua anh cũng chưa bao giờ làm những điều lãng mạn với em cả nhưng anh may mắn có một người vợ hiền ngoan luôn biết chăm lo cho gia đình của mình cho con cái và đặc biệt rất hòa hợp với mẹ chồng điều làm anh hạnh phúc nhất là mỗi buổi sáng tỉnh dậy anh luôn có thể vui vẻ bước chân đi làm và mỗi giờ tan ca là luôn muốn trở về ngay nhà với mẹ và vợ cũng có những khi anh lỡ làm em buồn lòng vì sự nóng tính và bốc đồng của mình Nhưng anh cũng mong rằng em tha thứ cho anh Để gia đình mình tràn ngập những tiếng cười vợ nhé Con muốn gửi đến mẹ và vợ lời cảm ơn chân thành mà con chưa có dịp nói ra Cảm ơn mẹ rất nhiều Cảm ơn vợ yêu vì đã hợp tác rất tốt trong mấy chục năm qua để gia đình mình luôn vui vẻ hạnh phúc thương mẹ thương vợ nhiều lắm cảm ơn chương trình khi linh đọc thì thấy nước mắt thì chảy dài trên má vậy đó linh cũng cảm giác rằng là những giọt nước mắt đó cũng là những giọt nước mắt rất là hạnh phúc khi mà những cái lời chia sẻ từ chồng chị đúng không nó thì có kể đó nó nồng tính nóng tính mà nó nói to có khi thì vợ thì nó cũng thích nói to nhưng mà nói đây nói ầm ầm ầm ầm có khi con con mình đẻ ra mà nó nói tôi cũng vừa lòng nó phải nói vợ Trương là tôi cứ khuyên con này như con nó lớn rồi mẹ già rồi con nói gì nói nhỏ nhỏ đừng có để cho người ta chế cười để mang cái chuyện là mẹ chồng con dâu trong nhà chuyện to bà thiệt là sâu sắc luôn á dạ. hôm nay cô muốn nói đến bà là như thế nào cô có thể chia sẻ được không ạ à? hôm nay thì mình dự đến chương trình thì mình cũng nói rằng là mình cũng mong mẹ là ăn khỏe chẳng phải suy nghĩ gì cả sống khỏe để vui gầy với con cháu thì thôi bà có mong muốn con dâu mình điều gì không giờ không thắc mắc cái gì cả gì còn cái là mình giờ ăn cũng được nhưng mà nội được rồi muốn cho mình ăn cho nhiều <laughs> để cho khỏe muốn ăn nhiều cho bà khỏe chứ vâng thì nói dạ. vậy nhưng mà mình thì ăn cũng được dạ. mình đã sống gần như trọn đời bên nhau rồi đã vượt qua rất nhiều cái gian nan sóng gió chắc chắn rằng cũng có lời qua tiếng lại cũng có điều này điều kia nhưng đến bây giờ thì nó đã gần như đã gần trọn cuộc đời rồi chúng ta chỉ còn tình yêu thương thôi bà hả dạ hôm nay thì có một cái à, hình ảnh đặc biệt của cháu ở à, hà nội và miền trung gửi vào quỳ linh mời bà với lại chị xem nhé con chào mẹ con là con dâu của mẹ chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe sống lâu với con với cháu với chắc với chút chào cô cháu là vợ phương chi Mẹ cháu 12 tuổi đó là đời thứ năm của cụ. Chúc cụ luôn mạnh khỏe, sống lâu với các cháu. Chào ba năm mười và xin ờ, chào chương trình, chào hai MC. Hôm nay tôi được ờ, ba ba mười lên ờ, cái chương trình mẹ chồng nàng dâu thì con cháu của ba ở miền Trung tức là à, đấy là con trai của ba và đấy là dấu của ba và ờ, bộ cháu là có mặt và chúc cho ba và mở là tình cảm là mẹ chồng nàng dâu ngày càng gắn bó và chúc cho chương trình ngày càng thành công xin uh, cảm ơn và chào ba chào ơn nha nha chúc chương trình nha bà có nhớ con trai đó là thứ mấy không thứ hai con trai thứ hai là bao nhiêu tuổi rồi bà nhớ không bảy bảy 7, bảy sáu tuổi Mà con trai đâu thì tám mươi tám mươi lớn của bà có gần 80 rồi Mà con trai lớn là nó là phó điện sĩ của công ty gia cầm Dạ, dạ. Trời ơi, mình kêu bằng ông luôn rồi đó Dạ <laughs> Tụi con cảm ơn bà nhiều lắm nha Vâng Cảm ơn bà đã đến đây tham dự chương trình với tụi con Vâng Tụi con mong bà khỏe Vâng Khỏe thiệt là khỏe Thì tôi cũng xin cảm ơn chương trình Để cảm ơn uh, Linh giờ coi như là mẹ con được gặp nhau như này à. là tôi rất chỉ là mừng cái hình này của con với lê lộc á vâng. đây là cháu chích của bà luôn đấy là nếu mà chỉ là thành chắc thì chắc luôn thấy chưa bà nói chắc luôn á nếu dạ, chỉ là tụi dạ, này chắc nằm chắc. đây chích nằm đây chích chắc nằm đây luôn cái bà coi truyền hình đó bà mở lên mà coi cái này coi giống tụi con cái bà nhớ tụi con là được rồi ha